anh ơi đợt đại dịch thằng em em nó phải ở nhà học online ấy anh có cái máy tính bảng nào giá chỉ một hai triệu mà cài được zoom với cả team microsoft không ừ, có đấy hơn hai triệu một tí nhá hơn hai triệu tí đấy hẳn hàng chính hãng đi máy mới đây này đấy có mắt theo chính hãng việt nam ấy giá ờ, chỉ tầm hơn hai triệu một tí thôi vào anh tôi xem nha Ok nhá, đây các bạn này thì uh, bên mình đang bán rất chạy cái sản phẩm này cho các cháu nhỏ học online này bởi vì nó đáp ứng hoàn toàn đầy đủ các phần mềm học online thoải mái luôn mà giá rất là rẻ nhé cụ thể ấy, thì mình có hai cái sản phẩm này giá xem xem nhau đó là Maxtel Tab 10 4G và Maxtel Tab 10 Pro đó giá sản phẩm Pro này rẻ hơn sản phẩm 4G có nghĩa là con này là mình đang bán hiện tại bây giờ mình đang bán ấy là 2 triệu 350 và 4G này mình đang bán là 2 triệu 750 hơn nhau có 400 nghìn thôi thì cái lựa chọn thì chúng ta có thể nhìn hình ảnh ở đây thì uh, cái sản phẩm 4G này nó có dung lượng pin cao hơn và bộ nhớ trong là 32 GB của sản phẩm này thì bộ trong chỉ là 16 GB thôi còn dung lượng pin là 5000 nó chỉ hơi nhau như vậy thôi còn ở trên này chúng ta nhìn nhá có sản phẩm này nó có nôn hôm này sản phẩm này không đó sơ sơ là như vậy thì mình sẽ bóc hộp cái sản phẩm rẻ hơn này sản phẩm hai triệu ba trăm năm mươi này cho các bạn xem nhé thì uh, ở trên hộp này thì nó cũng giống nhau thôi mình sẽ bỏ cái hộp qua này qua một bên đó mình sẽ nói chi tiết hơn vào cái sản phẩm tab 10 pro này thì ở trên hộp này ấy, ở trên màn hình trước này chúng ta có thể nhìn hình ảnh của sản phẩm nó như thế này đó cũng khá là đẹp và màn hình là 10 inch thì học online rất là dễ và rất là to đúng không đó thì ở trên này có có hộp in các sản phẩm là mỏng và nhẹ thì chúng ta được biết là sản phẩm này rất mỏng và nhẹ đúng không đó thì thương hiệu mát theo là hương thương hiệu của Việt Nam nhé thương hiệu này là thương hiệu của Việt Nam chứ không phải thương hiệu Trung Quốc đâu đó thì lần đường sau chúng ta sẽ biết thông tin chi tiết về cấu hình hơn đó mỏng và nhẹ ở rất là góc này mỏng và nhẹ này mỏng và nhẹ này đó chúng ta đều biết là trên này thì có serial number email các thứ đó, nó có email là chúng ta có thể dùng được 4G đấy chứ không phải là sản phẩm Pro này mà chúng ta không dùng được 4G đâu vẫn dùng được Galaxy mà dùng 4G bình thường đó thì ở trên này chúng ta sẽ thấy là có về cấu hình này cái mặt đường trước và mặt đường sau chúng ta nhìn thấy khá là giống một máy tính bảng của ai của, của Apple là máy iPad đúng không đó. đó thì trên này là chúng ta sẽ nhìn thấy là màn hình của sản phẩm này là 10,1 inch nhé độ phân giải là HD 800 lên 1280 à, nó tương tự nó như một chiếc laptop ừ, thông thường ấy đó ở dưới này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cấu hình là chip loại tứ 1.3 GHz à, cũng chưa rõ là chip gì chắc là của MediaTek một bộ, bộ nhớ trong là 16 GB ROM ấy và RAM 2 GB cái này thì không phải là cao so một số smartphone bây giờ nhưng mà chúng ta đáp ứng thoải mái cho học online đúng không cài Zoom và cài Team Microsoft là thoải mái luôn rồi đó pin là 5000 thời gian chờ lên 250 giờ học online một tiết học thì chắc là một buổi học chắc là khoảng một tiếng đến 2 tiếng là chúng ta thoải mái để học rồi đó rồi sau đó chúng ta sạc camera sau đó là 5 megapixel camera trước là 2 megapixel cái này chỉ đáp ứng cho chúng ta học online thôi và chụp ảnh thì thực sự là chắc là không đẹp lắm đâu đó Android là Android 9 đó thì ờ, chúng ta cũng được biết là cái phần mềm Zoom này và phần mềm Team Microsoft là hai cái phần mềm hiện tại ở Việt Nam đang học online rất là nhiều ấy, thì phần mềm nên đòi hỏi là phải Android 5 trở lên nhưng mà Android 9 là chúng ta dùng thoải mái rồi đúng không yên tâm là như vậy rồi đó thì cụ thể hơn về sản phẩm như trên này nó có in tên nhá đó trên này in tên này và bên trong ấy đó, nó sẽ có này một máy kèm pin ok một máy kèm pin một củ sạc một cáp sạc USB một thẻ bảo hành một cáp OTG có cả bao dao luôn đó kèm bao dao luôn rồi chúng ta không phải mua đúng không một sách hướng dẫn và một của hộp đó đầy đủ và cái băng tần GPS của nó là 901800 này băng tần 4G là 921000 này. băng tần này ở Việt Nam thoải mái đã uống luôn và sóng rất là khỏe nhá tất cả các nhà mạng này sử dụng được này đó bởi vì là cái sản phẩm này là của Việt Nam của thương hiệu Việt Nam đó trọng lượng là khoảng 5 lạng đây kích thước này đó bên trong thì uh, chi tiết hơn thì đây là nhà xuất là cái sản phẩm là sản xuất tại Trung Quốc cụ thể là sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu bởi công ty Mascom À, có nghĩa là Mascom đặt hàng Trung Quốc sản xuất chứ không phải sản xuất tại Việt Nam nhưng mà thương hiệu của Việt Nam này thương hiệu được đăng ký bảo hộ bản quyền tại Việt Nam này đó chúng ta nhìn ra năm sản xuất là 2020 cái này sản xuất ra với mục đích là cho con em chúng ta học online đó thế nên khỏi có suy nghĩ bây giờ mình sẽ mở hộp nha sản phẩm của bên mình là nguyên siêu như này có thể sản phẩm này anh em có thể đặt hàng online anh em đặt hàng online trên website là mở nào ấy hoặc là em liên hệ trực tiếp cho mình số điện thoại là 0256526789 còn nếu anh em mua trực tiếp thì qua 170 lệch chạy Hải Phòng nhá à, nguyên siêu này thì mình sẽ bóc hộp nhá đây mình sẽ đặt siêu này đó giá có hơn 2 triệu thôi mà bảo hành chính hãng sản phẩm này bảo hành chính hãng là 12 tháng thế nên là còn gì phải suy nghĩ đâu chúng ta có thể cứ thế là mua về dùng thôi đây cái siêu đi lông này chỉ để bảo vệ thôi còn cái siêu quan trọng nhất của nhà sản xuất này đó là cái siêu này này đó là chúng ta phải đặt hai cái siêu này ra đấy nhá chúng ta phải đặt hai cái sườn này đó à. À. đó đây là sản phẩm nhá khá là giống một chiếc ipad đúng không mình sẽ bỏ qua ở bên xem phụ kiện trước này đây bên trong sẽ có một cái bao da một cái bao da rất là đẹp nhá đó, rất là đầy đủ luôn rồi chúng ta khỏi suy nghĩ là chúng ta mua gì một chiếc bao da có in logo của Mastel này à, mở cái gì này à bao da là dính từ này à, qua từ này đó sau đó bao ta sản phẩm vào đây đây bao da rất là đẹp nhá một chiếc bao da hai mặt da mặt da này mặt da này đó cũng thể gập được để chúng ta chúng ta để như này này để gập được nhá một chiếc bao da rất đẹp đó hoặc chúng ta thì mình sẽ lắp vào trong bao da xem như này đây bên trong sẽ có một cái um, à, thông tin về Google được chứng nhận bởi Google đó là chúng ta hoàn toàn học dùng được Google và cập nhật thường xuyên này à, số điện thoại hotline tại chính hãng Việt Nam nhé 1905457470 của Mattel có cả Facebook ở đây đó đây là một sản phẩm uh, chính hãng có thẻ bảo hành của chính hãng này đó. nhắn tin đến email để kích hoạt bảo hành này đây sách hướng dẫn dụng của Mattel đây bằng tiếng Việt hoàn toàn rất là dễ nha bởi vì đây là sản phẩm chính hãng chứ không phải là sản phẩm sách tay hay không phải sản phẩm trôi nổi ở ngoài thị trường mà là chính hãng đó đây chắc chắn là phụ kiện rồi bên trong này có một sẽ có một sợi cáp OTG nhá một sợi cáp OTG này cái này để chúng ta cắm USB ấy. cắm vào máy và cắm USB OTG thì cổng của nó là cổng micro vẫn là cổng micro USB thôi chứ không phải cổng Type C nhé đó này tiếp nữa sau đó một cả sợi cáp USB và đây là sợi cáp micro USB USB A chứ không phải Type C nhá đó của Mastel luôn đó rất là dài và một cú sạc Đây. Đó. một cú sạc Mastel có đầu ra 5V hãy à chứ không phải là sạc nhanh nhá chỉ là sạc thường thôi đó đây là ghi rõ là modem dành cho tab 10 Pro này củ sạc là 5V 2A này đó đây đây là sản phẩm nhá bây giờ mới đến sản phẩm đúng không đó ô vỏ mà kim loại nó hoàng luôn à, à hình như đây là nhựa nhưng được sơn giống kim loại khá là giống ipad ấy nhưng rất là chắc chắn đúng không à, thử bóc này ra xem này cho có dám hình không này. à đây chỉ là cái xi mặt thôi đây chỉ là cái xi mặt thôi không có dám hình à có dám hình bên dưới là dám hình nhé có dám hình à có dán màn hình luôn có dán màn hình nha Đó. rất là giống ipad một phím home này, này phím home này dạng cả ứng ấy, không phải nút bấm nó sẽ liền với kính nhé Đó. tương đối là được nói chung là chất lượng hoàn thiện thì ở mức độ trung bình thôi bởi vì dù sao nó cũng là sản phẩm rẻ tiền mình có tầm hơn 2 triệu đúng không nhá, chi tiết sơ qua ấy, thì phía mặt bên này này nó có thiết kế khá là buồn cười khá là nhưng mà cũng, thú vị đó phép, bởi vì ở phía mặt bên này nó có một cái cổng 3.5 nhé kèm bên dưới nó là có nút to nhỏ này và phím nguồn ở đây đây là chắc là mic này đó đây chắc là mic nha đây, phía trên này thì chúng ta à cái cổng uh, sạc cũng như là cổng kết nối OTG micro USB thì nằm phía trên phía trên đấy bên trên máy ấy. đây phía dưới này không có gì cả đây không có gì rất là trơn ở đây đó chỉ có cụm này cụm này cụm này thôi ba cụm tập trung ở này đó phía dưới này thì ở mặt sau nhé là chúng ta sẽ có hai phía bên là hai phía loa này hai phía loa này đó, thông tin của Mastel được design bởi Mascom này sản xuất ở Trung Quốc số mày ở đây phía trên này là có camera 5 megapixel này kèm đèn flash luôn nói chung cũng mang tính à, khá là đầy đủ này nhưng mà chắc là chỉ 5 megapixel thì bây giờ nó không phải đẹp so với những smartphone khác đúng không đó bây giờ mình sẽ mở máy nhá mở máy lên xem như nào nào chất lượng màn hình có ok không rồi mát theo à. chất lượng màn hình ấy thì đúng là HD thôi mà lại to như này ấy thì nhìn sơ qua về những cái đường in này thì mình thấy nó bình thường thôi chỉ như một chiếc màn hình của laptop bình thường thôi chứ không thể đẹp như smartphone bây giờ được đó ok khởi động logo của Mastel slogan là luôn trong tầm tay à, chính hãng Việt Nam mà đó ờ, thế nên là em mua sản phẩm này cũng khá là yên tâm bởi vì là chính hãng Việt Nam nó không sợ về cái hàng trôi nổi của của Trung Quốc chúng ta sẽ không tìm đến nơi bị bảo hành đúng không đây là chúng ta hoàn toàn được bảo hành tại Việt Nam luôn đó phía trên này thì chúng ta có thể nhìn thấy camera ở đây và dưới này là cái mic này đó Ồ, mình vừa chọt nhận ra mình vừa chọt nhận ra đó mình vừa chọt nhận ra này bởi vì mình bán rất là nhiều mình bán rất là nhiều mình sẽ đã không để ý cái việc này khi ở trên hộp nhá là nó cứ ghi có băng tần như thế này này đó là mình nghĩ cái sản phẩm này lắp được sim nhưng mà khi mở ra thì mình chưa tìm được chỗ nào lắp sim ở đâu à đây có vết cạy không biết là cạy cái gì đây đây là chỗ để chúng ta có thể cãi từ tượng lên cãi nhưng không phải Đó. chưa tìm chỗ lắp sim ở đâu thôi rồi mình cứ vào trong đã để tí mình tìm xong đấy. quan trọng nhất là bây giờ chúng ta có thể học online được đúng không đây cái đó wifi này bỏ qua nha tiếp tục này nói chung là khá là mượt à, tiếp theo này thì bây giờ trong trường lúc khởi động mình sẽ lắp thử bao da như thế nào nhé đó. Đây, cái bao da này thì nó sẽ có cái khay ở dưới này chúng ta đút vào nhé cái là chúng ta là được đứng, đứng rồi này đây đó đây là giao diện hành chính nhá thì ở trên này đã có sẵn này à, chúng ta nhìn thấy này à, kích up cái phần mềm kích up này là cái phần mềm để cho các cháu học tại nhà này à, chúng ta phải mua bản quyền một cái máy ảnh YouTube đầy đủ này và này vào Chrome thì có cửa hàng vào đây để chúng ta có thể đao được zoom nhé đó cửa hàng vào đây để chúng ta đã nhập vào đao zoom cái thứ vào được này ok thì bây giờ mình sẽ down zoom và kiểm tra thử xem nó nào nhé ok nhá à, sau khi kết nối wifi thì em đã tải đầy đủ rồi này đó thì cái phần mềm học online mà các cháu hay dùng ấy thì ở bây giờ nó có zoom nhé đó này đó, thì vào bình thường hoàn toàn là ờ, đầy đủ ngôn ngữ tiếng việt các thứ ấy đó và cái phần mềm này thì con nhà em hay học cái team này đó. hay là cái em trai của cái bạn mà hỏi em về con này ấy, thì hay học cái team này thì em đang đăng nhập thử này đó rất là dễ thôi đúng không đó, đầy đủ học online xoay ngang này nhá xoay ngang cho các cháu học nhá đây thì nó nằm như này đó chỉnh nó xoay ra nhé chỉnh nó xoay ra này đây. đó như một máy tính thông thường thôi đúng không à quên mất cái này là cái uh, xem cu tí thì chúng ta xem sau đây. đó ô oh, cái này nó lại xoay ra rồi là <laughs> chỉ học thẳng thôi đó. đó thì ở bên này nhá ví dụ à, à, các phụ huynh chúng ta ấy thì cho các cháu học ở đây đây này đấy, một lớp chung đây. hoạt động trước thì em đã từng học ở đây đó, rất đơn giản như này thôi thì chúng là chúng ta có thể à, cho các cháu học online bình thường được đó thì còn bây giờ ấy thì cùng xem về cấu hình sơ qua sản phẩm này nhé à, thì em có cài phần mềm siêu này thì cái sản phẩm này đúng như em dự đoán là sử dụng chip MediaTek là một chip của Trung Quốc nó có có mức giá khá là tốt để cho những sản phẩm chúng ta được tiếp cận những sản phẩm smart như là máy tính bảng hay là smartphone rẻ tiền đúng không đây là chip MediaTek MT6580 tốc độ là 1,3 GHz tốc độ RAM à, ROM là 4 nhân đó cũng ok nói chung là chúng ta học online để thoải mái rồi đúng không à. chết dở cái này nó nhảy vào quảng cáo đó một phút quảng cáo với Shopee nhỉ phó tắt đi cho nhanh đây nha thì uh, màn hình là độ phân giải uh, màn hình ở trên cái này nó ghi là 6,29 inch thì do do là do trên cái phần mềm nó nhận dạng thôi đó chứ còn như là sản xuất ấy, thì đây là cái màn hình 10 inch mà nó to như này cơ mà đâu phải bé vậy đâu đúng không nhưng mà độ phân giải là 800 x 280 này một độ ảnh 239 dpi nói chung là cũng khá là ok ram là 2 g đó thì uh, hiện tại bây giờ em chạy rất là nhiều sử dụng nó còn chống còn có khoảng uh, 500 bay thôi nhưng cũng khá là ok khá là mượt bộ trong thì em nó cài một số phần mềm vẫn còn khoảng uh, 10 gb nữa đấy để cho sử dụng nhá đây hệ thống Android 9 đây này à, nếu mà các bác nào lấy con uh, Tab 4G này này thì uh, nó sẽ là Android 10 nhá Android 10 thì còn hỗ trợ lâu dài lâu dài nữa cơ mà cái phần mềm học online bây giờ hiện tại là hỗ trợ Android 5 để lên mà đây là Android 9 rồi đúng không đây dung lượng pin này đó à, hiện tại là còn à, khá đầy ở đây không báo dung lượng cụ thể nhưng dung lượng pin là 5000 nhé đó nói chung là rất đầy đủ phím home ấn đây đa nhiệm thì vuốt từ dưới lên như smartphone đời mới thôi đó thì ấn này đây thì thoát đa nhiệm vào được đó rất đơn giản thôi sản phẩm này học online là quá tuyệt vời bởi vì là hiện tại bây giờ bắt buộc các cháu bắt buộc là phải học online rồi chứ dịch thế này thì gần như là các nhà trường không thể tập trung trực tiếp được thế nên là nếu mà tình hình dịch phức tạp thì không điều không ai muốn cả mà thời gian sau thì chúng ta phải online thì các bác nên mua cho các bác nào mà có điều kiện mà không cần không có nhiều ấy có nhiều thì ờ, khách hàng của em nhiều khách hàng có điều kiện thì mua ipad và các thứ đắt tiền hoặc là mua cho cháu một chiếc laptop còn nếu mà không có điều kiện thì chúng ta cũng có thể mua một chiếc máy này giá hơn 2 triệu thôi thì dùng thoải mái rồi đúng không hoặc là nhà mình có đông cháu chẳng hạn thì không thể là một cháu mua được nhiều được đông cháu và um, nhiều cháu ấy thì có thể mua mỗi cháu một chiếc như này tầm hơn 2 triệu là học online thoải mái rồi đó đơn giản sản phẩm này như vậy em giới thiệu qua như vậy thôi nếu mà mua các bác có thể qua trực tiếp bên em là 170 lấy chai Hải Phòng hoặc là điện thoại số điện thoại là 025652 còn đặt hàng thì bác vào website mm.vn để đặt hàng nhé hoặc là Facebook là mm.vn luôn thì em ship toàn quốc sale toàn quốc sản phẩm này cho các bác cái này thì bảo hành toàn quốc rồi các bác hoàn toàn yên tâm như sản phẩm các bác mua từ dây động ấy đó thì um, như vậy thôi các bác xem clip này thấy hay thì chia sẻ mọi người cùng xem và cho em một like nhá nhớ subscribe kênh youtube để ủng hộ em các bác xem clip chào tạm biệt